you came, where did I? ơi, xin chào, xin kính chào tất cả các bạn Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ Và hãy ở lại với kênh của mình để xem mình thay nước cho cá nha các bạn sau mình một hồi lay quay mình thay nước thì số lượng nước ở trong thùng nó đã giật thì mình châm nước mới vô rồi bây giờ đã xong phần thay nước thì một cách một ngày mình thay nước một lần cứ vậy hoài đó là cái thời gian thời gian lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại của công việc của mình ở ngoài việc mình chăm sóc ca thì mình phải thay nước nuôi cái dĩa là nó vậy đó bạn nếu các bạn có kinh phí lớn các bạn làm hồ lớn thì nó sẽ ít thay nước đi nhưng mà bạn cũng phải quy định là trong vòng một tuần bạn phải được hai nước một lần đó còn hòm hồ nhỏ như mình thì nó nó đi nhiều rồi nó ị nhiều nó ăn nhiều đó. cho nên là cái lượng chất lượng nước trong đó nó nó nhiều dơ nhiều hàm lượng ammoniac nó cao bắt buộc mình phải thay nước thôi các bạn ở đây thì mình xài đèn UV cho nên là nó không có tình trạng đóng tảo nâu còn cái bể cá la hán là có tình trạng ống tẩu nâu nha các bạn à, bể cá la hán là có tình trạng ống tẩu nâu thì mình phải vệ sinh thôi để không có ờ, nói chung là cái cái tạo đó nó làm cho con làm cho cái mắt của mình nhìn nó bị xấu đi nó không được đẹp cho nên là mình phải khai Đây. hồi sáng là mình à, sưởi nó hoạt động tốt quá cho nên cái bể nó hơi ấm cho nên mình tắt sưởi đi Đấy mình tắt sửa đi để cho cá nó không bị nóng quá làm ảnh hưởng tới cá Đấy. rồi nó vẫn sung như thường đó ha tảo nâu đó bạn còn nhưng mà mình không không thọt tay vô con cá này nó dữ quá Đấy. rồi và video mình xin kết thúc tại đây kính chúc các bạn một ngày vui vẻ cảm ơn các bạn đã ở lại video xem những cái công việc làm của mình rồi tạm biệt hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp